nay đã đến lượt ông trả giá hay chưa? Cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh là bởi ông Thanh đã tiến ra Hà Nội. Cái chết này là bởi ông Thanh đang nhắm vào hai thế lực trong chính phủ mà ông không hề hay biết. Ông Thành lúc đó là người dũng tướng, làm lính tiên phong trong Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nhắm vào người đứng đầu chính phủ lúc đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kế bên ông Dũng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay của Việt Nam. Việc ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội và được ông Tổng Bí Thư nâng đỡ thế nào và ông Thanh cũng vào Bộ Chính trị và sẽ qua mặt với ông Phó Thủ tướng Thường trực lúc đó. Một rừng không thể có hai con hổ. Khổ nỗi, ông Nguyễn Bá Thanh thì thích ăn ngay, nói thẳng và làm thật, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì âm thầm, tính kế và rất hiểm. Nếu so về tài ăn nói, ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thành. Nếu so về khả năng quản trị, ông Phúc cũng không bằng ông Nguyễn Bá Thành. Và nếu so về khả năng mang lại uy tín cho đảng, ông Phúc cũng thua ông Thành. Tuy nhiên, cái duy nhất mà Nguyễn Bá Thanh không bằng ông Phúc đó là mưu hèn kế bẩn. Và hiện nay, ông Phúc đã xây dựng vị trí cao trên chính trường bằng một thứ tài năng duy nhất mà ông ta có, đó là kế hiểm. Vào năm 2011, lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc đã là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực. Ông Nguyễn Bắc Thành thì vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng sức và tên tuổi của ông Thanh lại quá mạnh. Tuy là cấp bậc trong Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trên, nhưng uy tín với dân, uy tín trong Đảng thì ông Phúc không bằng ông Thành. Việc ông Nguyễn Bá Thanh được ông Tổng Bí Thư điều ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính Trung ương thì ông Phúc nhìn thấy viễn cảnh ông Thanh và Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, tìm mọi cách để cản đường ông Thanh là ưu tiên hàng đầu của ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó. Tuy nhiên, một mình ông Phúc thì không thể cản nổi điều này. Tại hội nghị quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng năm 2013 khi đó, tân trưởng ban nội chính Trung ương, bí thư thành ủy Đà Nẵng là ông Nguyễn Ba Thanh tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng bằng câu nói rằng hốt liền không nói nhiều. Đến hình ảnh ông Nguyễn Ba Thanh được cho là nạn nhân của ông Dũng và ông Phúc. Đây được xem là câu tuyên chiến của ông Nguyễn Ba Thanh với ông Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng đương nhiệm khi đó. Đến xếp của ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Nguyễn Ba Thanh còn xem không ra gì, thì với một ông phó là cho ông Nguyễn Tân Dũng là ông Phúc thì chắc chắn ông Thành cũng chẳng coi ra chuyện đó là nỗi lo cho một con người đầy toan tính của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đến tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã giới thiệu ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Nhưng ông Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tân Dũng đã đánh bật ông Thanh và ông Huệ ra. Đây là lời cảnh cáo của ông Dũng nhưng ông Thanh vẫn lấn tới. Điều này cho thấy nếu sau này có đối đầu trực diện ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thắng nổi ông Nguyễn Văn Thanh vì ông Thanh được xem là một dũng tướng. Cho đến ngày 12 năm 2013, tại phiên tòa xử Dương Trí Dũng, ông Nguyễn Văn Thanh dự và điều tra. Đến nước này thì ông Dũng không thể không ngăn cản ông Nguyễn Văn Thanh. Tuy là đồng hương Quảng Nam, Đà Nẵng nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc thì luôn xem ông Nguyễn Văn Thanh chính là mối đe dọa đối với mình. Thế là Liên minh Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tân Dũng đã ra đời và những gì diễn ra sau đó là một phần của lịch sử. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng Bí Thư có ép được ông Chủ tịch Phúc hay không vẫn đa là một câu hỏi. Như vậy trong cái chết ông Bá Thanh có dấu của ông Chủ tịch nước hiện nay, người ta nói rằng ông Phúc chọn thời điểm rất hay, chọn lúc ông Dũng quyết không để ông Nguyễn Bá Thanh tấn tới và trợ giúp cấp trên thực hiện thành công ý đồ vừa có lợi cho sếp vừa có lợi cho bản thân mình. Vì thế mà trong giới làm chính trị thượng tầng, ai ai cũng rẻ chừng ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy bề ngoài ông Phúc như thế nhưng làm chính trị bằng thủ đoạn ông là người có hạn. Vì thế, việc ông Tổng bắt ép ông Chủ tịch nước viết đơn từ chức trong kỳ họp Hội nghị Trung ương lần thứ 6 không phải là chuyện dễ. Chúng ta hãy cùng chờ xem.